mời mọi người nha tuyệt vời các bạn ạ Xin chào các bạn Chào tất cả mọi người Và hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là đơn giản Đó là món bún trộn tôm siêu cay Và ngay bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng với mình thưởng thức bữa trưa của mình nhé thì uh, qua đây cho mình gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người cùng các bạn sức khỏe niềm vui và luôn luôn gặp may mắn thì uh, giới thiệu với các bạn hôm nay đây thì mình có bún này còn phía bên này là tôm này và có một uh, quả dưa leo các bạn và bên cạnh mình đây nữa đó là ớt cay nhé ớt cực kỳ cay luôn và không thể thiếu được trong cái món à, bún tôm này thì mình đã có một chai à, sản phẩm là một chai nước cấy các bạn cũng là hai tháng rồi hai tháng ngâm thì hôm nay à, mình sẽ mời mọi người cùng với mình thưởng thức món ăn dân dã này nha các bạn nha bạn xem được video này của mình thì à, hãy cho mình à, một lượt à, đăng ký và ủng hộ mình nhé đây là chai nước mắm mà hai tháng rồi các bạn ạ mẹ mình trong quê gửi ra mình đã để trong ngăn mát hôm nay bắt đầu mình mới dùng nhé các bạn nhé đây là tôm của mẹ vợ cho mẹ vợ cho <laughs> mình ra chợ các bạn ạ nước cái này thì là của bà nội cho là mẹ đẻ mình nhé cất đi hai tháng hôm nay mới khui ra ăn nhá mọi người nhé <laughs> đây là dưa chuột gọi là dưa leo ấy các bạn có cả chanh luôn nhá đồng hành với mình là có cả cái anh coca cola này được rất nhiều giới trẻ hâm mộ mình cũng đã uống thử rất là ngon các bạn ạ mình làm cái kênh youtube này thì thực ra mà nói cũng được ừ, khá lâu rồi các bạn ạ thì ờ, suốt cả một ờ, thời gian qua thì nhờ có người thầy dắt mình và đã hướng cho mình tới làm một cái cây này được bật kiếm tiền các bạn ạ mình rất là biết ơn và cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho mình trên con đường làm uh, YouTube làm cái YouTube này thì nó phải kiên trì các bạn ạ mời mọi người nhé mời mọi người thử miếng tôm này trước nha các bạn nhé hôm qua đi uh, à, bạn chồng mình đi trà cổ về đi uh, trà cổ với đứa cháu đến khi về nhà thì uh, hai vợ chồng đi uh, sắm uh, đồ ăn À, mẹ à, mẹ mình ấy tức là mẹ vợ mình ấy mình cứ hay gọi là bà ngoại bà gọi điện bà báo bà cho mấy cân tôm thì thực ra mà nói với mọi người là lúc đó đang đi làm về là đói nghe thấy mẹ cho tôm là mừng là mừng quýnh lên các bạn ạ thế rồi à, hai vợ chồng mình về đặt qua chỗ mẹ mình làm nên là mang cái tôm này về mà cái tôm này mẹ cho mình thì mình về mình cũng đã mang xuống cho ông ngoại tức là bố vợ mình ấy. mình mang xuống cho bố một nửa các bạn chứ không phải là mình mẹ vợ cho mà mình mang về hết để hai vợ chồng mình ăn đâu mình cầm xuống cho bố mình ở dưới ờ, khu 6 ấy. khu 6 phường Hải Hòa các bạn mình mang cho bố một nửa bây giờ mình sẽ cho sản phẩm này vào các bạn nhé vãi nước mắt ra các bạn mà tôm các bạn nha

video của mình xin được làm đến đây xin tạm dừng các bạn ạ các bạn xem được cái clip này của mình thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký và ủng hộ mình những lời comment phía dưới video các bạn nhé và cảm ơn mọi người đã xem video của mình chúc mọi người sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình lần sau